Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hội nghị G20 sắp tới sẽ là cơ hội để hai nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ có cuộc gặp trực tiếp. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết điều này vẫn đang được xem xét. Nhà Trắng trước đó cũng không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy, đồng thời cho rằng nếu Tổng thống Putin tham dự nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nên tham dự mặc dù Ukraine không phải là quốc gia thành viên. Tổng thống Biden trước đó cũng đề cập đến khả năng có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu ông tham dự hội nghị G20 diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 11 tới. Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong một cuộc phỏng vấn tháng 8 cho biết cả hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Putin sau đó cho biết chưa đưa ra quyết định nhưng phía Nga sẽ có đại diện tham dự hội nghị. Đảm nhiệm chức chủ tịch G20 năm 2022 là một thách thức không nhỏ cho Indonesia khi mà cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra gây chia rẽ giữa các quốc gia thành viên. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị như vậy, Indonesia vẫn cam kết với chính sách đối ngoại tự do và tích cực, hợp tác với tất cả các bên và đảm bảo lập trường cân bằng, đảm bảo sự tham gia của tất cả các nước tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới, tránh căng thẳng gia tăng có thể cản trở việc đưa ra kết quả chung của hội nghị, tạo dựng lòng tin giúp thúc đẩy tiến trình xây dựng hòa bình sau này được cho là ưu tiên hàng đầu của nước chủ nhà Indonesia với tư cách là chủ tịch G20. Nga sẽ tạo ra hiệu ứng domino gây sụp đổ quân đội Ukraine tại Odessa. Quân đội Ukraine có thể phải đối diện với nguy cơ cực lớn trong thời gian tới, bất chấp cuộc phản công hiện đại đang có lợi cho họ. Khoảng trống của quân đội Ukraine đe dọa gây ra những hậu quả đáng buồn đối với Kiev. Chuyên gia quân sự là cựu phi công tiêm kích người Romania Valentin Vasilescu đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với tờ Politroisia. Tình hình khó khăn tại khu vực Kharkiv cuối cùng biến thành cuộc rút quân của Nga khỏi Liman. Điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Theo nhà phân tích, một trong những lý do đó là việc sử dụng hàng không chưa đầy đủ. Chuyên gia người Romania tin rằng trên các hướng Kharkiv và Kherson, lực lượng hàng không vũ trụ Liên bang Nga đã sử dụng chưa đến 10% khả năng thực sự của mình – để chấn áp các lực lượng mặt đất đối phương. Ở mặt trận Donbass, quân đội Ukraine không cơ động được vì bảo vệ bởi các công sự kiên cố. Nhưng tại Kharkiv, các nhóm Ukraine cho thấy sự cơ động tuyệt vời bao phủ khoảng cách xa trong khu vực rộng mở. Điều này sẽ cho phép thực hiện các cuộc không kích lớn chống lại họ và ngăn chặn những hành động quân sự tiếp theo của Ukraine. Nhưng chính xác thì điều gì đã ngăn cản hàng không chiến thuật Nga đạt được mục tiêu? Ông Vasilescu đặt câu hỏi Điều này có một vài nguyên nhân. Thứ nhất đó là sự diện liên lạc vệ tinh giữa lực lượng vũ trang Ukraine với NATO cho phép sử dụng máy bay AVKACS, tức là hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không của Mỹ, để đảm bảo cảnh báo về cuộc tấn công có thể xảy ra. Thứ hai, quân đội Nga bố trí trong những khu vực của mặt trận đã bị tước đi khả năng chỉ thị chính xác các mục tiêu mặt đất để máy bay chiến đấu phe mình tìm tới tiêu diệt. Theo ông Vasilescu, Việc tối ưu hóa sử dụng hàng không chiến thuật trong thời gian tới sẽ cho phép Nga tăng tốc độ tấn công ở phía đông nam Ukraine, gần với tiến độ của những ngày đầu tiên thuộc chiến dịch đặc biệt. Chuyên gia người Romania cũng cho rằng Kiev đang vui mừng hơi sớm. Theo ông thì với việc nghiên cứu chi tiết bản đồ tình hình Donbass sẽ thấy rõ lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với những nguy cơ cực lớn. Trên thực tế, một số khu vực của vùng Kharkiv và Kherson đã rơi vào tầm kiểm soát của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Hiện nay giới tuyến đã giảm 25%. Điều này làm tăng mật độ binh lính và khí tài chiến đấu của Nga. Ông Vasilescu cho rằng khi tiến sâu vào Donbass, những vùng lãnh thổ có dân cư phần lớn là người gốc Nga. Quân đội Ukraine khó lòng nhận được sự ủng hộ và hợp tác như tại Kharkiv hay là Kherson. Từ đó sẽ dẫn tới thiệt hại lớn. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện tập trung vào mặt trận Kherson, Donbass, Zaporozhye, Nikolaev Đồng thời thì nhóm quân dự bị bổ sung đã được đưa đến từ các khu vực Sumy và Kharkiv. Như vậy, Ukraine đã triển khai ở phía đông và đông nam của đất nước cả những đơn vị tác chiến của quân đội chính quy và gần như toàn bộ lực lượng dự bị đã được hoạt động và huy động đến nay. Một cuộc điều động tiếp theo của quân đội Nga chẳng hạn như là mở ra mặt trận mới ở Chernihiv nơi có nhiều cư dân nói tiếng Nga sẽ khiến cuộc phản công của Ukraine đi vào ngõ cụt. Ông Vasilescu nhận xét. Ngoài ra thì vị chuyên gia này lưu ý rằng Việc Kiev kéo toàn bộ lực lượng về phía đông đã tạo ra một khoảng trống quân sự trên lãnh thổ trải dài từ bờ biển đen đến trung tâm đất nước. Và trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, chẳng hạn như là tại Odessa, thì các khu vực phòng thủ của Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ trong hiệu ứng domino và các lực lượng bị chặn ở phía đông và đông nam sẽ không thể đến giải cứu được. Điều bất ngờ về những vũ khí quan trọng nhất trong xung đột Nga-Ukraine các loại vũ khí mới công nghệ cao thường được chú ý nhiều trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, những vũ khí cũ hơn, ít hiện đại hơn và phần nhiều trong số đó ra đời từ thời Liên Xô vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến. Ở Ukraine, một số vũ khí mới, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS do Mỹ chế tạo, hay máy bay không người lái UAV TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã gây được tiếng vang lớn. Tuy nhiên, các loại vũ khí cũ hơn, chủ yếu là những thiết kế ra đời từ thời Liên Xô trước đây vẫn đang góp phần rất lớn trong cuộc xung đột, theo trang Business Insider. Nhiều hệ thống vũ khí quan trọng nhất không phải là vũ khí mới. Nhiều hệ thống vũ khí quan trọng nhất không phải là vũ khí mới, ông Jopley, chuyên gia người Mỹ về quân đội Nga, nói về cuộc chiến ở Ukraine tại một hội nghị gần đây do Viện Chính sách New America tổ chức. Chẳng hạn, khi lực lượng Nga tấn công Ukraine hồi tháng 2, nhiều người dự đoán không quân Nga sẽ đóng vai trò quyết định, đặc biệt là trong bối cảnh Ukraine thua kém Nga về số lượng lẫn chất lượng máy bay. Tuy nhiên, sức mạnh không quân của Nga gần như chỉ đóng vai trò thứ yếu trong cuộc xung đột. Với việc các phi công Nga không sẵn sàng hoạt động trong không phận Ukraine sau nhiều tổn thất nặng nề ngay từ đầu cuộc xung đột, một lý do giải thích cho điều này là Ukraine sở hữu hệ thống phòng không từ thời Liên Xô, chẳng hạn như tên lửa phòng không BUK-M1 và S-300. Người ta có thể cho rằng diễn biến quan trọng nhất là lực lượng phòng không Ukraine đã có thể cầm cự được và tiếp tục ngăn không quân Nga tấn công vào những khu vực nằm ngoài trên tuyến của Ukraine. Nga không thể hạ gục HIMARS, họ không thể nhắm mục tiêu hiệu quả vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát Ukraine, ông Lee nói. Lý do quan trọng nhất có lẽ là các loại vũ khí như hệ thống phòng không BUK M1 hay S300. Đây là những hệ thống ra đời từ thời Liên Xô. Chúng không mới, không hiện đại, nhưng chúng lại đóng một vai trò quan trọng như vậy. Những hệ thống này đã cho phép các hệ thống hiện đại hơn như HIMARS đóng một vai trò rất quan trọng, chuyên gia lý nhận định. Một số chuyên gia từng đánh giá loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ giúp lực lượng nước này đảo ngược tình thế và cho phép tiến hành phản công để giành lại lợi thế trước Nga. Tuy nhiên, vào thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng Ukraine hồi tháng 2, những tên lửa chống tăng Javelin và NLAVK, hệ thống pháo phản lực HIMARS vẫn còn nằm trong kho của Mỹ và Anh. Ukraine sẽ không thể nhận được số vũ khí này trong vài tuần hay vài tháng khi Mỹ và các quốc gia khác do dự gửi vũ khí hiện đại, chẳng hạn như pháo. Những vũ khí mà lực lượng Ukraine đã sử dụng để chặn đà tiến quân của Nga chủ yếu là các thiết kế cũ như xe tăng T-72 và T-64, ra đời từ những năm 1960 và 1970, máy bay chiến đấu MiG-29, hệ thống pháo phản lực bắn loạt và súng máy thời Liên Xô. Những khí tài này đã được nâng cấp với các thiết bị điện tử mới, đạn dược hiện đại cùng các nâng cấp khác. Ví dụ, Ukraine đã mở rộng tầm bắn và hiện đại hóa hệ thống điện tử của tên lửa diệt hạm KH-35 thời Liên Xô và chế tạo tên lửa G-360 Neptune, loại tên lửa được cho đã bắn cháy xoái hạm Moskva của Nga tại Biển Đen hồi tháng 4. Thách thức của Nga và Ukraine Về mặt quân sự, điều đáng chú ý nhất trong xung đột Nga-Ukraine là cả hai bên. Về cơ bản đều có kho vũ khí và chiến thuật tương tự nhau do Nga và Ukraine trước đây đều thuộc Liên Xô. Đối với Ukraine, điều này mang đến một lợi ích bất ngờ. Những xe tăng và pháo thời Liên Xô mà nước này thu giữ được có thể dễ dàng được sử dụng lại vì lực lượng Ukraine đã quen thuộc với việc sử dụng những vũ khí này. Thế nhưng điều này đang thay đổi. Ukraine đang trang bị ngày càng nhiều vũ khí phương Tây khi thiết bị quân sự cũ hơn thời Liên Xô của nước này đã bị phá hủy hoặc thay thế. Mặc dù mới hơn và tiên tiến hơn về mặt kỹ thuật, song nhiều loại vũ khí từ hơn 30 quốc gia sẽ đặt ra những khó khăn về hậu cần và tích hợp, đồng thời đòi hỏi lực lượng Ukraine áp dụng loại hình tác chiến công nghệ cao của phương Tây. Về phần mình, Nga khả năng đối mặt thêm nhiều thách thức. Moscow đã triển khai một số vũ khí mới, chẳng hạn tên lửa siêu thanh và xe tăng T-90, song với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga sẽ càng gặp khó khăn trong việc sản xuất vũ khí hiện đại. Sau khi mất hơn 1.000 xe tăng trong cuộc xung đột với Ukraine, Nga triển khai xe tăng T-62 vốn đã lỗi thời gần nửa thế kỷ trước. Điều này cho thấy các loại vũ khí cũ kỹ có thể bị loại bỏ dần nhưng chúng không chết. Chiến sự ngâu cờ Zaina, Nga khó xoay chuyển cục diện. Nhiều chuyên gia cho rằng, dù Nga động viên quân sự một phần, nhưng khó xoay chuyển cục diện chiến sự Nga-Ukraine trong ngắn hạn. Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành lệnh động viên quân sự một phần lần đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai, sau khi hứng chịu một số thất bại trên chiến trường Ukraine. Động thái này của ông Putin được cho là nhằm nhằm xoay chuyển cục diện chiến sự Nga-Ukraine. Trên thực tế, chiến sự Nga-Ukraine đã không diễn ra như kế hoạch ban đầu của Nga, và ông Putin đã hết lựa chọn. Nếu ông Putin rút lui, Ukraine sẽ có điều kiện phát triển sức mạnh quân sự và hội nhập sâu hơn vào các thể chế châu Âu và xuyên đại Tây Dương. Đó sẽ là một thất bại của Nga và ông Putin không thể chấp nhận. Đó là một trong những lý do chính khiến ông Putin đưa ra quyết định nói trên. Tuy nhiên, lệnh tổng động viên một phần của ông Putin không nhận được nhiều sự đồng tình của dân chúng Nga. Không ít người dân Nga đủ điều kiện nhập ngũ đã đổ xô đến biên giới để tìm cách bỏ trốn ngay sau khi ông Putin công bố quyết định này. Áp lực chính trị đến với Điện Kremlin không chỉ từ những người phản đối cuộc chiến, mà còn từ những người mất tinh thần vì cuộc chiến kéo dài. Điều này được đánh giá là một thách thức lớn đối với ông Putin. Trong khi đó, ông Putin không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến một cách nhanh chóng. Ông Putin có thể hướng tới một kết quả mà ông và nước Nga có thể chấp nhận, nhưng đó có thể là một kế hoạch kéo dài nhiều năm. Đối với nhiều người dân Nga, khoảng thời gian đó sẽ được đánh dấu bằng sự mất mát. Trong khi đó, diễn biến chiến sự vẫn đang có phần nghiêng về Ukraine khi nước này vừa tuyên bố không còn quân Nga ở thị trấn Liman, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giành lại thêm một số khu vực khác ở Donbass. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, việc Ukraine giành lại thị trấn Liman cho thấy Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng quân đội Nga. Cách tốt nhất để đối phó việc Nga sắp nhập một số khu vực ở Ukraine là tiếp tục hỗ trợ Kiev ông Jensel Totaphi nhấn mạnh. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Ukraine đang có lợi thế ở vùng Kherson. Sự thay đổi này do kỹ năng của các binh sĩ Ukraine và việc họ sử dụng các vũ khí do Mỹ và các nước NATO khác cung cấp, nhất là hệ thống HIMARS. Giáo sư tiến sĩ Lukmat, giám đốc khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Edinburgh, nhận định rằng nếu sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây đối với Ukraine vẫn không giảm bớt trong một mùa đông khó khăn và họ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev thì cán cân lực lượng sẽ ngày càng có lợi cho Ukraine và các bất ổn trong nước đối với ông Putin do sợ lớn hơn nhiều. Vào thời điểm này, các chuyên gia đánh giá rằng ông Putin có thể hiểu được bất lợi của Nga ở Ukraine. Đó là quân đội Ukraine quá mạnh để nhượng bộ Nga, ngay cả khi họ muốn đàm phán để chấm dứt giao tranh. Cuộc chiến đã quá tàn khốc để người Ukraine có thể tha thứ và quên đi. Tuy nhiên, ông Putin cũng sẽ không lùi bước và tìm mọi cách để kéo dài cuộc chiến. Ông Alexander Banov, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Canis vì Hòa bình Quốc tế, trụ sở ở Washington D.C., Mỹ bình luận. Nga rất khó để xoay chuyển cục diện chiến sự ở Ukraine chỉ với những lực lượng mới trong thời gian rất ngắn, trừ khi nước này tổng động viên quân sự và sử dụng vũ khí hạt nhân.